Rồng coi nam diêm vô đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiếu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ứng kim. Không lòng nào mà ra khỏi đường như nào có lòng an mà thân phận bị thương chay máu kinh che ngồi tạm ba trắng kinh à, kinh điện cũng phải đọa vào vô gián địa ngục trong nghìn muôn ư kiếp không khi nào ra cõi đường Hoàng có chúng sanh xâm tổng vô thường trụ phạm ni hoàng tử tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng diê hoàng ai nhưng chúng sanh đó phải đó và vô gian địa trong nghìn muôn kiếp không lâu nào mau ra khỏi đường như có chung sanh gia làm thầy sa môn kỳ tha tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trù trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y Bao nhiêu điều tôi ác người như thế phải đoá vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra thôi đưa hoàn coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân Mùa thường tru cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó vai đoa vào vô gian điền ông trong nghìn muôn người kiếp không lâu nào mong ra khỏi đường ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đoa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khó chân quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tạng bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục thời địa tạng bồ tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiên vi lớn có mười tám chỗ thư kê đốt năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau Nói về điên ngưỡng vô gián đó gia vong ngục thành hơn tam muốn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến một muốn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn Riêng có một sớ hữu tên là vô gián ngùng này châu vi một muôn tam nghìn dặm tường ngô ca một nghìn dặm toán bằng sang cá lửa cháy hừng hở số trên xuống dưới trên tường ngục răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rồng khắp muôn dăm một người tho tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cả giường đến nghìn muôn người tho tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm chật cá trên giường đó là do vì những tội nghiệp đã tạo ra nó cam vời như thế là những người tội chịu đủ sự khổ sở trăm nghìn quy già xoa cùng với loài an quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trói sáng như chớm nhoang mong tài cơn như động móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa khá cầm chia lớn bằng sắn đâm vào mình người tôi hoặc đâm trúng miệng mũi hoặc đâm trúng bụng lưng rồi ơn à, lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên dương lại có diệu hầu bằng sang bó măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đó khăm trong thân Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tôi nước đồng đó vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tôi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại. Giờ về tôi nghiêm mà cam lấy như thế trải qua ứng kia phong lũng nào mong ra coi đưa lũng thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục thế giới ca lũng tình Giới các đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc cõi càng đó hư hoài thời cũng xoay vần sanh vào cõi khác.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 một cõi nhân trong đó để chi à, chiều có ngày lần đêm cho đến trai qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chật cá ngục nhiều người tôi môi môi Thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô để hành hình tôi nhớ như chia ba gầy diệu hầu rằng soi cho tôi và cối sai cưa đục vào mang cháo dầu soi lười sáng dây sáng lửa sáng ngựa sáng giá sóng niệm đầu nước sáng nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim nhân sư khó sở nói nhau luôn không mò dày ngừng Nên gọi là vô gián bốn không luận là trai hay gái mượn mang mọi đời già trẻ sang hẹn Hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy Hề gậy tội ác theo đó mà cảm lấy ta tha đều đồng chiều khó nên gọi là vô giang Năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó Thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếm mỗi một ngày đêm muôn lần chết muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đằng Trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do về lẽ liên miên mãi nên gọi là Bồ Giáng Ngài Địa Tạng Bồ Tát Thứ Thánh Mẫu rằng nói nói sơ lương về địa ngục Bồ Giáng như thế. Nếu nói rộng ra thời tên của những khi cụ đề hành tôi cùng những sự thông khổ trong địa ngục đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng Bồ Tát nói xong không thiên lo đầu mà chấp tay đanh lễ Bồ Tát mà lùi ra. Một thoa nó tại cung trời đau lợi đứng phần về thánh máu mà thuyết pháp lung đỏ bằng khả thuyết bằng khả thuyết tăng cả chư phần và đại Bồ Tát trong vô lượng thế giới ở mười phương đều đến hồi hộp rồi đồng khen ơi rằng đừng phật thích ca mâu ni có thể ở trong đời an ngũ trường mà hiền sơn hóa lớn đi huệ thẳng thông chân thể nghi bàn để điều phục chúng sanh can cường làm cho chúng nó rò phàm khổ pháp vui thiên song chư phần đều sai thế gia kính tham đơn thế tôn bây giờ đức như lai mỉm cười phong ra trăm nghìn vầng mây sang rỡ lớn như là vầng mây sang rỡ đầy đủ vườn mai sáng ra đại tà bế vườn mai sáng ra đại thi huệ vườn mai sáng rỡ đại bán nhá vườn mai sáng rỡ đại tam mùi vườn mai sáng rỡ đại kiết tường vườn mai sáng rỡ đại phương đứng vườn mai sáng rỡ công đức vần à, mây sáng ra đại quỷ vần mây sáng ra đại tăng thăng Đờ và phóng ra băng cà thuế vần mây sáng ra như thế rồi lại phẳng ra can thứ tiếng nhân nhồng độ tiếng thanh tấn độ tiếng thiên đình độ tiếng bán nhã độ tiếng từ bi tiếng hỷ xa tiếng giải thoát tiếng vô lậu tiếng tri huệ tiếng sư tự hồng tiếng đại chư tự hồng tiếng mây sầm tiếng thấy sấm lớn trời rồng hồi họp khi đường phật phá ra bấn cả thuyền bấn cả tuyệt tiếng vi diệu như thế song thời có vô lượng ứng hàng trời rộng quý thân ở trong cõi ta bằng và coi nước phương ra cũng đến hồi hộp nơi cung trời đau lời như là trời tứ thiên vương trời đau lời trời tu diệm ma trời đâu xuân đào trời hoa lan trời tha hóa trời tư tài trời phàm chúng trời phàm phu trời đại phàm trời thiếu quang trời vô lượng quang trời quang âm trời thiếu tình trời ba lượng thân trời biến tình trời phước sanh trời phước ngai trời quảng qua trời nghiêm sức trời vô lượng nghiêm sức trời nghiêm sức quá thiền trời vô tướng trời vô phiền trời vô nhiệt trời thiên kiến trời thiên đến trời mơ hê thú la cho đến trời vì tượng phi phi tượng thương thần cả thiên chúng long chúng cung ca chúng quỳ thần đều đến hồi hôm lại có những vị thần cõi ta bà cùng cõi nữ phương khác như thần biển thần sông thần rạch thân cây thần núi thần đất thần sông trầm thần lúa ma thần chúa ngài thần chúa đêm thần hư không thần trên trời thần chúa ăn uống thần cây có cán vị thần như thế đều đến hồi hộp lại có những đại quý vương ở cõi ta bà cùng cõi nước phương kháng như án mục quý vương đàm huy quý vương đàm tinh quý vương Đàm thai noãn quý vương hành bình quý vương nhiễm đồng quý vương tự tâm quý vương phương lời quý vương đại ai kính quý vương ca quý vương như thế đều đến hồi hòm Đường pha pha khởi bây giờ đừng tin ca mâu ni Phật bao ngày văn thu sư lại pháp vương tứ đại Bồ Tát rằng ông xem coi tất cả chư phân Bồ Tát và trời đồng quý thần Đồ ở trong thế giới này cùng thế giới khác Ở trong vấn đồ này cùng vấn đồ khác này Đều đến hồi hôm tại cung trời đào lời như thế Ông có biết số bao nhiêu chăng ngài bạn cơ sẽ lại bành phàn rằng bành đơ thế tôn nếu dùng thần lực của con để tin đếm trong nghìn kim cũng không biết số bao nhiêu đứng phần bao ngài văn thù sư lợi rằng Đến ta dùng phận nhãn xem hay còn không đêm xia số thánh phàm này đều của Ngài Địa Tạng Bồ Tát từ thua kim lâu xa đến nay hoàng đã độ đương độ chưa đồn Hoàng đã thanh tứ đơn thanh tự chưa thanh tự ngài văn thù sư lại bạch đứng phận rằng từ thuở lâu xa về chưa con đã tu căn lành chứng đặng trí vô ngài nghe lời đơn phận nói đó thời tin nhận liền còn hàng thiếu quá thanh phân trời rộng tam bộ chúng và những chúng sanh trong đời sau giàu nghe lời thanh thân của như lai nhưng chẳng là sanh lòng nghi ngờ giàu cho có lại vẫn đi nữa cũng chưa thôi hủy ban cuối mong được cái tồn nói rõ nhân địa của ngài địa tạng bồ tát ngài tu hành gì Nam nguyện gì mà thành tựu đức sự không thể nghĩ bàn như thế đức Phật bao ngài bằng thù sư lời rằng ví như bao nhiêu cây có lùm rừng lúa mè tre lau đá núi bụi bằm trong cõi tam thiên đại thiên cứ một vần làm một trong hằng rồi cứ so cá trong mỗi sông hằng một hà cán làm mò cõi nước rồi trong mò cõi nước cứ một hàng bụi nhon làm một kiếp rồi bao nhiêu số bụi nhỏ chưa trong mùa kim đều đem làm kim cá từ lúc ngài địa tạng bồ tát chứng qua vị thâm địa bồ tát đến nay nghìn lần lâu hơn số kiếp tỷ dù ở trên Nguồn là những thoá ngai địa tạng Bồ Tát còn ngờ bực thánh văn và bến chi phần này văn thù sư lợi oai thân thể nguyện của Bồ Tát đó không thể nghi bàn đến đường. Về đời sau nếu có trang thiện nam người thiện nữ nào nghe danh kinh thư của địa tạng bồ tát hoàng khen người hoàng chim ngưỡng vái lại hòa thân danh hiệu hoặc cúng dường nhận đến vẽ kháng đâm sang hình tượng của địa tạng bồ tát thời người đã sẽ đường một trăm lần sanh lên cõi trời đau lời vĩnh viễn chẳng còn bị xa đọa vào chốn án đào trường gia tớ pha nguyện này bằng thô chớ lời trái quả băng khả thuyết băng khả thuyết kiếm lao xa về trước tiền thân của ngài địa tạng bồ tát làm mòn vị trương gia tương Nung đó trong đời có đứa phật hiệu là sư tử phấn thân cụ thông vàng hạnh như lai trường gia tư thái đức phật tương màu tôn đẹp nghìn phước trang nghiêm mới bạch hỏi đứng phật tu hành nguyện gì mà đang tho đem nhớ thế khi hãy đến sư từ phân tân cù túng vạn hành như lai bao trướng gia tư rằng muôn chứng được thân tướng tốt đẹp này cần phải trải quan trong một thời gian lâu xa độ thoát ta ca chúng sinh bị khổng ô này văn thù sư lời trường gia tử nghe xong liền phát nguyện rằng từ nay đến tổ số chẳng thể cười riêng ở đời sau Tội vì những chúng sanh tội khổ trong sao đường mà giảng bài nhiều phương tiện làm cho chúng đó đường giải thoát hết cả rồi tự thân tôi mới chứng thành phận đạo bởi ở trương đức phần sự tự phân thân cô tôn văn hành như lai lăm nguyện rồng đó nên đến nay đã trải qua trăm nghìn muôn ư vô số vấn cả thuyết kiếp mà ngài vẫn còn làm vị bồ tát mà la môn nữ cơ mê lại thoa bắn kha tư nghi vô số kim về trơn lông đó có đức phật hiệu là giác hoa đinh từ tại vườn như lai đức phật ấy thọ đến bốn trăm nghìn muôn ứng vô số kim trong thời thượng Pháp có một người con gái dòng ba la môn người này nhiều đời chưa phước sâu dày mọi người đều kinh nể khi đi đứng lúng nằm ngồi chư thiên thường theo hồ bà mẹ của người cương mê tính tà đạo thường kinh ký ngôi tam bảo thoái mặn giàu thanh nữ đem nhiều lời phương tiền khuyên nhủ bà mẹ người hầu làm cho bà mẹ người sanh trắng kiêng nhưng bà mẹ người chưa tin hẳn chẳng bao lâu bà ấy trên thần hồn xa đọa và vô gian địa ngục lúc đó thanh nữ biết rằng người mẹ khi còn sống không tin nhân quá liều chắc phải theo nghiệp quay mà sanh vào đường an thành nợ bèn bán nhà đắng trăm nhiều hương hoa cùng những đồ lễ cúng rồi đem cúng dường tại cảng chùa tham thờ đưa Phật gia hoa định từ tài vương trong một ngôi chùa kia thấy hình tượng của đường hoa giáng hoa đền thờ tại phương đắp vẽ hoài dung đủ cánh con nghiêm thanh nữ chim bái tường của đức phân lại càng sanh lòng kinh ngưỡng từ nghĩ thầm rằng Đừng phần là đơn đại giáng đủ tấn ca trí huệ nếu đỡ phân còn trụ ở đời thì khi mẹ tôi quốc tôi đến bành hỏi phận chắc thế nào cũng rõ mẹ tôi sanh vào chốn nào nghe đến đó thánh nữ buồn tôi rơi lệ chăm nhìn tượng như lai mà lòng quyến luyến mãi bóng nghe trên hư không có tiếng báo rằng thành nữ đường khóc kia thôi đừng có bi ai qua lắm nay ta sẽ bao cho người biên Chùa của mẹ ngươi thanh nữ chấp tay hướng lên hư không mà vải ràng đừng thần nào đó mà giải bớt lòng sầu lo của tôi như thế từ khi mẹ tôi mất đến nay tôi thương nhớ ngày đêm không biết đâu để hỏi cho rõ mẹ tôi tháng sanh vào chốn nào trên hư không lại có tiếng bao thánh nữ rằng ta là đức phần quá thứ gia hòa định từ tài vương như lai mà người đương chim bái đó thay người thường xót nhớ mẹ trói hơn thường tình của chúng sanh nên ta đến chỉ bao thanh nữ nghe nói xong liền té xìu xuống tay chân mình mây đều bị tổn thương những người đứng bên vội vàng đã dậy mộng lan sao thanh nữ mới tỉnh lại rồi băng cùng trên hư không rằng cuối trình đứng phần so thương báo ngay cho rõ chỗ tháng sanh của mẹ con này thượng tam của con sâm trên mẫn đơ gia hoa định từ tài vương như lai bao thanh nữ rằng cúng dường xong ngươi mau mau trở về nhà rồi ngồi ngay thăng nghi tướng danh hiệu của tam thời người sẽ biến cho ta sanh của mẹ ngươi lễ phần sống thanh nữ liền trở về nhà vì thương nhớ mẹ nên thánh nữ ngồi ngay thắng niềm danh hiệu vua giảng hoa đình từ tại vương như lai trai xuống một ngày một đêm bồng thấy thân mình đến môn bờ biển kia nước trong biển đó sôi sùng sùng có rất nhiều thu giữ thân thế toàn bằng xăng bài nhảy bên mặn biển chảy rảo bên này xua đuổi bên kia thấy những trai cùng gái số nhiều đến nghìn muôn thòa chìm thoảng nổi ở trong biển bị cạn thu giữ dành nhau ăn thịt lời thầy quý giá có hình thù đều là luân hoạn nhiều tay nhiều mắng nhiều chân nhiều đầu răng nanh chia ra ngoài miệng bén nhọn giường gươm lùa những người tôi gần thu dữ rồi quỷ lại chập băng người tội Xung quanh đạo chân người tội lại hình trạng muôn thứ chẳng dám nhìn lâu khi ấy thánh nữ nhờ nương xứng niệm phật nên tự nhiên không kinh chờ có mồn vị quý vương tên là vô đồng đến cuối đạo nghìn tim hỏi thánh nữ rằng hãy thái bồ tát ngài có duyên thứ gì đến chốn này thánh nữ hỏi quý vương rằng đây là chốn nào Quê vườn võ đông nam đăng đây là từng biển thứ nhưng ở phía tây núi đài thiết phi thánh nữ hồi rằng tôi nghe trong núi thiết phi có địa ung việc ấy có thiệt như thế chăng vô độc đam rằng thiệt có địa ngục anh nữ ơi đang nói tôi làm sao để đưa đến chốn địa ngục đó vô đồng đám rằng nếu không phải chướng ngoài thần cần phải do nghiêm lưng ngoài hai điều này ra không bao giờ có thể đến đó đường thành ờ, lại hỏi duyên cớ vì sao mà trước trong miệng này dối sùng sục như thế và có những người tôi cùng với các thu dự vô độc đã mà rằng những người tôi trong biến này là nhưng kẻ tao ăn ở cõi diêm phù đề mới trên trong khoảng bốn mươi chín ngày không người kể từ để làm công đức hầu cứu vớt khổ nạn cho lúc xong kẻ đó lại không làm đường nhân lành nào cả vì thế nên cứ theo nghiệp ác của họ đã gây tao mà cảm lấy bao khổ ở địa ngục tự nhiên họ phải lội qua biển này Cảnh biển này mới muốn do tuần về phía đông lại có một cái biển những sự thông khó trong biển đó sám bồi ơn biển này phía đông của biển đó lại có một cái biển nữa sự thông khó trong đó càng trôi hơn đó đều là do những nghiệp nhân xấu xa của ba nghiệp mà cám vơi răng Đồng gọi là biến nghiệm chính là ba cái biến này Bài thánh lại hỏi quý vương vô đông rằng Địa ngục ở đâu vô đồng đám rằng Trong ba cái biến đó đều là địa ngục Nhiều đến số trăm nghìn mỗi ngục đều khác nhau về địa ngục lớn thời có mười tam chỗ bờ kê đó có năm trăm chỗ đủ không lượng sự khổ sở bừng kế nửa có đến nghìn trăm cũng đầy không lượng sự thông không hành lại hỏi đại quý vương rằng thân màu của tôi mới khuất gần đây không rõ thần hồn của người phải xa vào chốn nào quý vương hỏi thánh nữ rằng thân màu của bồ tát khi còn sống Nguyện làm những nghiệp gì thanh nữ đám rằng thân máu của tôi mê tính tà đạo kinh chê ngôi tam bảo hoàng có lung tam thời tình tranh pháp xong rồi chẳng kinh dầu quốc không bao lâu mà chưa rõ đó làng vào đâu Vô động hỏi rằng thần mẫu của Bồ Tát tên họ là gì Thánh nữ đáp rằng thân phụ và thân mẫu của tôi đều dòng dõi bà la môn Thân phụ tôi là Thi La Thiền Kiên thân máu tôi hiểu là duyên để lời vô đạo chấp tay thưa thanh nữ rằng xin thanh nữ hãy trở về chớ đem lòng thương nhớ buồn rầu qua lắm nữa tội nữ duyên để lời đưa sanh lên cõi trời đến nay đã ba ngày rồi nghe nói nhờ con gái của người có lòng hiếu thuận vì mẹ mà sâm xưa lễ vẫn vâng, tu tạo phương lành cung dường chùa thăm thờ đơn giá hoa đình từ tại vương như lai chẳng phải chi riêng thân màu của bồ tát đặng thoát khỏi địa ngục mà ngày đó những tội nhân vô gián cũng đều được vui vẻ đồng đẳng tháng sanh cam nói sòng quê vương chắp tay chào thanh nữ mà cáo lui bây giờ thanh nữ dường chim bao trận tinh rõ biết việc đó rồi bèn đội trưa pháp tương của đức giang hoa đình tự tại vương như lai mà phán thề nguyện rộng lớn rằng Ngồi nguyện từ nay nhận đến đời về la những chúng sanh mang phải tội khổ thì tôi lầm ra nhiều phương chưa làm cho chúng đó đường dài thoáng đức phần báo ngài văn thù trưa lời rằng vì vương vô động trưởng đó nay chính ông tài thú Bồ ta còn thánh nữ Bà La Môn đó nay là địa tạng Bồ ta vậy kinh địa tạng Bồ Tát bốn nguyện phần thần tập hồi pháp thứ hai hóa thân cùng quyên thừa lùng đó phân thân địa tạng bồ tát ở các nơi có địa ngục trăm nghìn muôn ứng bấn cả tư bấn cả nghìn Bẩn kha lượng bẩn kha thuyết vô lượng vô số thế giới đều đến hồi hòm tại cung trời đạo lợi do nhờ thần lực của Như Lai phần thân đó hiện với nhưng chúng đã được giải thoát ra khỏi cho nghiệp đạo ở mười phương cũng đều đông đến cho nghìn muôn ơn na do tha đồng cầm hương hoa đến cúng dường Phật nhân chúng cùng đến với phần thân đó thầy đều nhờ địa tạng Bồ Tát giao hoang làm cho trụ nơi đạo vô thượng chánh đẳng chánh gia trang không còn thôi chuyện như chúng sinh đó từ kiếp lâu xa đến nay trôi lặng trong vòng sanh tử trong sau đường chiều những điều khổ sớm không có lúc nào tạm ngừng nhớ nhớ lòng từ bi lớn và thế nguyên sâu dài của ngài địa tạng bồ tát nên ta cả đều chứng được nào quá đại chúng đó khi đã đến cung ở trời đạo lời lòng họ vui mừng hơn chim ngưỡng đứng như lai mắng nhìn mãi không rời đứng như lai an ủi uy tháng bây giờ để tôn giờ tay sáng vàng xoa đảnh của hóa thân địa tàng đại bồ tát trong trầm nghìn muôn ứng bơ kha tư bân kha nghề bân kha lương bơ kha thuyết vô lượng vô số thế giới mà dày rằng ta ở trong đời an ngũ trượt và hoa nhưng chúng sanh càng cường như thế làm cho lòng chúng nó đều phụng bó tà về tranh nhưng trong mười phần vẫn còn một hai phần chúng sanh quen theo tánh an muôn đời chúng đó ta cùng phân nghìn trăm ức thân làm ra nhiều phương chứa trong chúng sanh đó hoặc có người căn tánh sáng lèn nghe pháp của ta thời liền tin nhân hoàng có người phải ân cần khuyên ba mới thành tựu được thiện quá hoàng có kế vì tội nghiệp quá nặng nên chẳng đem lòng kính tin ngưỡng mồm đã phân ra nhiều thân độ thoa những hàng chúng sanh mỗi mối sai càng như thề hoàng hiện ra thân trai hoàng hiện ra thân gái hoàng hiện ra thân trời rồng Hoàng hiện ra thân quế thần Hoàng hiện ra rừng núi sông ngòi ao rành suối làm lời ích cho mọi người để rồi đồ họ đường giải thoáng Hoàng hiện ra thân thiện đế, Hoàng hiện ra thân trời Pháp Vương, Hoàng hiện ra thân vua chuyến luân, Hoàng hiện ra thân quốc vương. Hòa hiện ra thân cư sĩ hoàng hiện ra thân tế phụ hoàng hiện ra thân kháng hàng quan thuộc hoàng hiện ra thân tỳ kheo tỳ kheo ni hữu bà tăng hữu bà di nhân đến hiện ra những thân thanh văn là hán tinh chi phần và bồ tát đế hoa đồ chúng sanh chớ chẳng phải chỉ có thân và hiện ra chưa chúng thôi đâu địa tạng ông xem ta đã trải qua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 nếu khi chúng đó có bị đọa vào đường dư chiều nhiều sự thông khó thời ông nên nghĩ nhớ ta ở cung trời đau lời ân cần phó chúng đây mà gắn đô chúng sinh làm cho chúng sanh trong cõi ta bà này. Đền lượng Phật di lặng ra đời đều đặng giải thoát khỏi hẳn căn điều khó gầm phờ đưa đưa Phật thọ ký bây giờ những hoa thân địa tạng Bồ Tát ở các thế giới hiểm chung lại một hình trời lễ thương cảm mà bành cung đứng phân rằng từ số kiếm lâu xa đến nay con nhờ đừng thế toàn tìm đồ dân diệu làm cho con được thần lực chẳng thể nghĩ bàn đầy đủ tí huệ rộng lớn con vâng hiền thân hình ra cỡ cùng khắp trăm nghìn muôn ứng hằng hà xa thế giới trong mỗi thế giới hóa hiền trăm nghìn muôn ức thần mỗi thân đó hóa độ trăm nghìn muôn ức người làm cho quy kính ngồi tạm bao khói hắn vòng sanh tương vui niệm bằng nhưng chúng sanh nào ở nơi Phật Pháp chi làm việc lành bằng một sợi lông, một giọt nước, một hạ cán, một bụi nhỏ hoàng chi bằng chừng mấy lòng tông con đều đo thoáng lần lần làm cho chúng đó đường lợi ích lần Người mong đơn nhớ lai trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng tôi mong đừng nhớ lại trở về những chúng sanh nghiệp trong đời sao mà sanh lòng lo lắng ngài địa tạng bồ tát banh cùng đấng phật ba lần như thế lúc ấy đưa phật khen ngài địa tạng bồ tát rằng hai thay hai thay tha hồ trợ cho ông đưa toàn nguyện tử kiếp lâu xa đến nay thường phá nguyên rộng lớn cứu độ tất cả chúng sinh xong rồi thời ông liền chứng qua bồ đề kinh địa tạng bồ tát bồ nguyện quán chúng sanh nghiệp duyên phẩm thứ ba phật mẫu thứ hồi lúc đó đứng phật mẫu là bà ma gia phu nhân chấp tay cùng kính mà hỏi ngài địa tạng bồ tát thành giả chúng sanh trong cõi diêm phù đề tà nghiệm sai cá cam thọ qua báo ra thế nào ngài địa tạng bồ tát đám rằng trong nghìn muôn thế giới cho đến quân độ hoặc nơi thời có địa ngục nơi thời không điện ngôn hoàng nơi thời có hàng nữ nhân nơi thời không có hàng nữ nhân hoàng nơi phần pháp nơi thời không phân pháp nhân đến bừng thanh văn và bính chi phật vân vân cùng sai khác như thế chớ chẳng phải riêng tội bao nơi địa ngục sai khác khỏi đau bà ma gia phu nhân lại bành cùng bồ tát rằng tôi muốn nghe tội bao trong mong ngài lâu nghe nhận lấy tôi sẽ lường nói việc đó thanh mau bành rằng xin thanh giá nói cho bồ tát Lư Phương bay giờ Ngài Địa Tạng Bồ Tát thưa Thánh mau rằng danh hiệu của những tội bao Rồng coi nam diêm phù đề như dưới đây như có chúng sanh chẳng hiểu thảo với cha mẹ cho đến giết hại cha mẹ kẻ đó phải đó vào vô gián địa ngục mai đến nghìn muôn ưng kim không lòng nào mà ra khỏi đường như có chú sanh nào có lòng an mà thân phận bị thương chay máu kinh che ngồi tạm bao chán kinh kinh điện cũng phải đọa vào vô gián địa ngùng trong nghìn muôn ơ kiếp không khi nào ra khỏi đường hoàn có chúng sanh sam tôn vô thường trụ phạm tăng ni hoàng thứ tình làm sự dâm loạn trong chốn chùa chiền hoàng di, hoàng ai như chúng sanh đó phải đó và vô gian địa ngục không nghiệm muôn kiếp không lâu nào mau ra khỏi đường như có chung sanh gia làm thầy cha môn kỳ tha tâm chẳng phải sa môn làm dùng của thường trù trai phạm giới luật gàn gấm hàng bành y bao nhiêu điều tôi án người như thế phải đoá vào vô gian địa ngục trong nghìn muôn ức kiếp không khi nào mong ra khỏi được hoàng coi chúng sanh trộm cắp những tài vật lúa gạo đồ ăn uống y phục vân vân Mùa thường trưa cho đến không cho mà lấy mồ và kẻ đó phải đoa vào vô gian điền ông ở trong nghìn muôn ờ, kiếp không lúc nào mong ra khỏi đường ngài địa tạng Bồ Tát thưa rằng thanh máu nếu có chúng sanh nào phạm nhưng tội như trên đó thời phải đọa vào địa ngục ngũ vô gián cầu tam ngừng sự đau khó chân quán một niệm cũng không được bà ma gia phu nhân lại bành cùng địa tang bồ tát thế nào gọi là vô gián địa ngục ngài địa tạng bồ tát thưa rằng thánh mẫu bao nhiêu địa ngục ở trong núi thiêu vi lớn có mười tám chỗ thư kê đó năm trăm chỗ danh hiệu đều riêng khác nhau thư kê lại có nghìn trăm danh hiệu cũng đều riêng khác nhau Nói về điên ứng vô gián đó gia vong ngục thành hơn tam muốn dâm thành đó thuần bằng xa cao đến muộn muốn dâm lửa cháy trên thành không có chỗ nào hở trống trong ngục thành đó có các nhà ngục liên tiếp nhau đều có danh hiệu sai khăn Riêng có một sớ ngụ tên là vô gián ngùng này Châu vi một muôn tam nghìn dặm Tường ngô ca một nghìn dặm Toàn bằng sang cá lửa cháy hừng hở Số trên xuống dưới trên tường ngục Răng sáng cho sắc phùng lửa đuổi nhau chạy bên này sang bên kia trong ngộ có giường rào khám muôn dâm một người tho tôi thời tự thấy thân mình nằm đầy trần cá giường đến nghìn muôn người tho tôi cũng đều tự thấy thân của mình nằm trần cá trên giường đó là do về những tội nghiệp đã tạo ra nó cam vời như thế lại những người tội chịu đủ sự cô sơ trăm nghìn quy già xoa cùng với loài án quý răng nanh bên nhọn giường gươm cặp mắt trôi sáng như chớm nhoang mong tài cơ như động móng ruộng bầm chàng lại có quý gia xoa kha cầm chia lơn bằng sáng đâm vào mình người tội hoặc đâm trong miệng mũi hoặc đâm trong bụng lưng rồi à, đưa lên trên không lấy chi hứng lấy để lại trên dương lại có diệu hầu bằng sang bó măng người tội lại có răng xa cắn đầu người tội nơi lòng đô căm trong thân Thề đều lấy đinh dài đông xuống giường kéo lưới ra rồi cài bừa trên đó lôi kéo người tôi nước đồng đổ vào miệng dây sang nông đó quăng lấy thân người tôi một ngày một đêm muôn lần chết muôn lần sống lại Giờ về tôi nghiêm mà cam lấy như thế trải qua ứng kiếp phong lúc nào mong ra coi đưa lúc thế giới này hư hoài thời sanh nhờ qua địa ngục về thế giới ca lùng thịt giới càng đó hư hoài thời lại sanh vào cõi khác nữa lúc coi càng đó hư hoài thời cũng xoay vần sanh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 một cõi nhân trong đó để chi chiều có ngày lẫn đêm cho đến trai qua số kiếp không lúc nào ngừng nên gọi là vô gián hai một người tôi thân đầy chất cá ngục nhiều người tôi môi môi thần cũng đều đầy chất cá ngục nên gọi là vô gián ba những khi cô để hành hình tôi nhớ như chia ba gậy diệu hầu rằng soi cho tôi và cối sai cưa đục vào mang cháo dầu sôi lười sáng dây sáng lừa sáng người sáng giá sống niệm đầu nước sáng nông rưới thân đôi thời ăn hoàng sắc nông khác thời uống nước sắc sôi từ năm tròn kim đến vô số kim nhưng sư khó sở nói nhau luôn không mò dày ngừng Nên gọi là vô gián vốn không luân là trai hay gái Mượn mang mồi rờ già tế sáng hẹn Hoặc là rồng là trời hoặc là thân là quy thề gậy tội á theo đó mà cảm lấy ta tha đều đồng chiều khó nên gọi là vô giang năm nếu người nào bị đọa vào địa ngục đó thời từ khi mới vào cho đến trăm nghìn kiếm mỗi một ngày đêm muôn lần chán muôn lần sống lại muốn cầu tạm ngừng chừng quán một niệm cũng không đặng trừ khi tội nghiệp tiêu hết mới đăng thọ sanh do về lẽ liên miên mãi nên gọi là vô gián ngài địa tạng bồ tát thứ thánh mẫu rằng nói nói sơ lương về địa ngục vô gián như thế nếu nói rộng ra thời tan của những khi cụ đề hành tôi cũng những sự thông khổ trong biển ông đó giờ nên xuống mô kia cũng không thể nào nói cho hết đường bà ma gia phu nhân nghe ngài địa tạng bồ tát nói xong không thiên lo rầu bà chấp tay đăng lễ Bồ Tát mà lùi ra kinh địa tạng Bồ Tát bon nguyện nghiệp cảm của chúng sanh phạm thứ tư Bồ Tát vân chỉ lung đó ngài địa tạng đại Bồ Tát bành cùng Đức Phật rằng Bành Đa Thế Tôn con đường sơ ngôi thần của Đức Như Lai nên chia thân hình này ở khắp trăm nghìn muôn ước thế giới để cứu tất cả chúng sinh bị nghiêm bao nếu không nhờ chân đại từ của đứng như lai thời chẳng có thể biến hóa ra như thế đường này con lại được như lai phó chúc từ nay đến khi ngài á dần đã thành phần làm cho chúng sanh trong sao đường đều đặng đô thoát sinh văn vâng, bàn đức thế tôn xin đức thế tôn chớ lo bây giờ đứng phần báo ngài địa tạng bồ tát rằng những chúng sanh mà chưa đường giải thoa tánh thức của nó không định hệ quyền làm dư thời ca thành nghiệm bao dữ con quyền làm lành thời can thành quá ba lành làm lành cùng làm dư tùy theo cánh duyên mà sinh ra lăng mãi trong năm đường không lúc nào tạm ngừng ngưng mẹ làm chân nắng cai đến kiếp cho nhiều như vi trần vi như loài cá bơi lội trong lưới theo dòng nước cháy thoáng hoang tam đường ra rồi lại mắng vào lưới vì thế nên ta phải lo nghĩ đến những chúng sanh đoan Đời trước ông con đã làm nguyện trải qua nhiều kiếm pha thế rộng lớn đồ ca chúng sanh bị tội khổ thời ta còn lo gì định từ tại vương bành hoi khi đưa phật dạy lời như thế xong trong phạm môi có vị đại bồ tát hiệu là định từ tai vướng ra bánh cùng đứng phần rằng bành đứng thế tôn từ nhiều kiếm đến nay ngài địa tạng bồ tát đã phát thể nguyên gì mà nay đưa đức thế tôn ân cần người khen như thế cuối mong được nói cho bây giờ đứng thế tôn bao ngày đến từ tài vương bồ tát lóng nghe lóng nghe phải kẻ suy xét đó ta sẽ bị ông mà giải bài rõ ràng ông vua nữ lân cần vô lượng vô số na do ta bấn đó có đứng phần ra đời Hiểu là như thiết kế thành tựu như lai ứng cung tranh biên trì minh hành tung thiền thế thế gian giải vô thường sĩ điều ngữ trường phu thiên nhân sư phần thế tôn Đừng phân vâng đó kiếp khi Ngài chưa xuất gia thời Ngài làm vua một nước nhỏ kia kênh bang cùng với vua nước lân cần hai vua đồng thành hàng mười hành lành làm lợi ích cho nhân dân nhận dân trong nước lân cận đó phần nhiều tạo những việc ác hại vua cùng nhau bàn tính làm những phương chương đế dân diệu dân chúng ấy một ông phán nguyện tôi nguyện sớm thành phần sẽ độ dân chúng ấy làm cho đều đường giải thoát không còn thừa một ông pha nguyện như tôi chăng trước đồ nhưng kẻ tội khổ làm cho đều đắng an vui chứng quả bồ đề tại tôi nguyện chưa chịu thành phần Thường phán báo ngài định từ tại phương Bồ Tát Ông vô pha nguyện sám thành phần đó chính là đức như tiếng tri thành tựu như lai Còn ông vua phát nguyện đồ chưa hết những chúng sinh tội không Thời chưa chịu nguyện thành phấn đó chính là Ngài Địa Tạng Bồ Tát đây vậy quan mục cứu mê lại vô lượng vô số kim về thua trưởng có đức phận ra đời hiệu là liên hoa mục như lai. Sự vần đo thọ bốn mươi kiếp trong thời mạng Pháp có một vị là hạng phưa đứng cứu độ chúng sanh nhân vì đi tuần tự giao hóa mọi người. là gặp một người nữ tên là quan mong nàng này xăm chứa đồ ăn cúng dường là hán la hán tho cúng rồi hỏi nàng muốn những gì quan mông thưa rằng Ngài thân máu tôi phước tôi làm việc phước thiện đế nhờ đó mà sự vợ thân máu tôi chẳng rõ thân màu tôi tha sanh vào đường nào là hắn nghe nói cảm thương bèn nhập định quan sang thời thầy ba mẹ của quan môn đòa vào chốn địa ngục rất là khổ sở là nói quan môn rằng thân máu người lúc sanh tiền đã làm những hành nghiệm gì mà nay phải đọa vào chốn địa ngục rất khổ sở như thế Hoàng mộng thưa rằng ngày còn sống thân máu tôi chỉ ưa ăn thịt loài cá tranh phần nhiều là hay ăn cá con và tranh con hoàng chiên hoặc nấu tha hồ mà ăn cho thỏa màng nếu tình đêm số ca tranh của người đang thời đến hơn nghìn mùa sinh tồn gia thương so chi dạy phải làm cánh nào để cứu thân mẫu tội là có thương bèn dài phương trước ngài khuyên quán mục rằng Người phải đem lòng chỉ thành mà niệm đức thanh tịnh liên hoa một như lai và vế đam hình tương đứng phần thời kẻ còn cùng người mân đều đưa phước lợi quan mục nghe xong liền xuất tiền quan Hòa thượng Phật Ma Tha cũng nàng lại đem lòng cung kính không thang chim ngưỡng đánh lệ tường phần đem đó nàng chim ba thấy thân của đứng phần săn vàng sáng chói như hòn núi tu di từ hoa phong ánh sáng ma bảo lắm muốn rằng chẳng bao lâu đại thân mẫu người sẽ thắng sanh vào trong nhà của người khi vừa biết nói lánh thời liền biên nói sau đó đưa tới gái trong nhà sanh một đứa con trai chưa đầy ba ngày đã biến nói trẻ đó buồn khóc mà nói với quan mùng rằng nghiệp duyên trong vòng sanh tứ phải tự lành lấy quả báo tôi là mẹ của người. Lâu nay ở chốn tôi tâm từ khi bên bìa người tôi phải đọa vào đại địa ngục nhờ phước lần của người nên nay được họ sanh làm kẻ hà thiên lại thêm số mạng ngắn ngồi năm mười ba tuổi đây sẽ đọa vào địa ngục nương Người có phương thế gì làm cho tôi đưa thoát khỏi nỗi khổ sở nghe đưa trẻ nói quang mùng bia chẳng là mẹ mình hàng nghiêng ngào không lóc mà nói với đứa trẻ rằng Đà là mẹ của tôi thời phải tự biết tôi của mình đã gây tạo hành nghiêm chi mà bị đọa vào địa ngục như thế đứa trẻ đã rằng cho hai nghiệm giết hại vật để che bài mắm giếng mà tỏ bao không nếu không nhờ phương đức của người cứu nạn cho tôi thời cứ theo tôi nghiệm đó vẫn còn chưa được hoàng phố quan mong hỏi rằng những việc tôi báo trong địa ngục ra làm sao đưa đề đáp rằng những việc tôi khó nói ra càng bắn những giờ đến trăm nghìn năm cũng không thuận hơn được quan một nghe xong than không rơi lệ mà bánh cùng giữa hư không rằng Nguyện cho thân máu tôi thoi hằng địa ngục khi mãn mười ba tối không còn rõ trong tôi cùng không còn đòa vào an đạo nữa xin chư Phật trong mười phương thương so chứng minh cho tôi vì mẹ mà tôi phán nguyện rộng lớn như vậy như thân máu tôi thoại hắn chôn tam đồ bà an hà tiên cùng thân gái cùng kiếp không còn thòi những qua bao sau đó nữa tội đối trước tượng của đức thanh tình liền hoa một như lại ma phá lời nguyện rằng từ ngày nay nhấn về sao đến trăm nghìn muôn ứng kim còn nhân thế giới nào mà các hàng chúng sanh bị tôi khó nơi địa ngục cùng ba đạo tôi nguyện từ vợ chúng sanh đó làm cho tất cả đều thoát khỏi chôn ám đạo. Địa ngục sông sanh và ngã quý văn văn Nhưng kẻ ma phải tội bao như thế thành phần cả rồi Vậy sao tôi mới thành bờ chánh giá quan một phán nguyện đó xong liền nghe tiếng của đứa và thanh tịnh liên hoa mộng như lá dây rằng này quan mùng nhà ngươi đấng có lòng tự mẫn vì mẹ mà phán ra lời thề nguyên rong lớn như thế thật là hài lắm Hà quan xa thấy mẹ nhà ngươi lung mãn mười ba tuổi khi bỏ báo thân này sẽ tha sanh làm người phạm chi sống lâu trăm tuổi sau đó vãng sanh về cõi nước vô ước sống lào đến cho không thể tin kê sao trốn sẽ thành phần độ nhiều hạng người trời cho đông như số ca song hạng đơ phần ba ngày định tơ tái vương bồ tát rằng vì la hán phơ lanh đồ quang mù phơ đó chính là vô tận ý bồ tát thần mô cố quan mùng là ngài giải thoát bồ tát còn quan mùng thời là ngài địa tạng bồ tát đây vậy trong nhiều kiếp lâu xa về trước ngài có lòng từ mẫn phán ra hằng hà xa số lời thề nguyện Độ khắp chung sanh như thế trong đời sao như có chung sanh không làm lành mà làm ác nhân đến kẻ chẳng tin luật nhân quả kẻ ta dâm vòng ngự kẻ lưỡng thiện an câu kẻ hủy bán đại thường nhưng chúng sanh có tội nghiệp như thế chẳng phải bị đọa vào ẩn đạo nêu gắm đường hàng thiên tri thức khuyên ba quỷ với ngài địa tạng bồ tát chừng trong khoan khai mong tài nhưng chúng sanh đó liền đặng à, thoát khỏi bao khổ nơi ban đạo nếu người nào có thể quy kính và chim ngưỡng đảnh lệ người khen cùng dưng cung những phùng đồ ăn và cuốn các thư trần bao thời người đó trong trăm nghìn muôn ứng kiếp sao thường coi trời hương thọ sự vui tăng nhiều hòa lung phước trời hình sanh xuống chốn nhân gian quân còn thường làm vì đế vương trong trăm nghìn kiếp Ngài nhớ được rồi ngàn nhân quá trong căn đời trước của mình Ngài định từ tại vương Ngài địa tạng Bồ Tát có xương ngoài thần đơn lớn không thể nghĩ bằng nhiều sự lợi ích cho chúng sanh như thế đã ngon nhân bừng bồ tát phải ghi nhớ kinh này họ tuyên truyền lưu bố rộng ra ngay đến từ tại vương bánh đức phật rằng bành đức thế tôn xin phật chớ lo nghìn muôn ưng đại bồ tát chúng con đều có thế nương ngoài thần của Phật mà tuyên lừa rộng kinh này nơi cõi diêm phù đề để cho lợi ích chúng sanh ngài định từ tại vương Bồ Tát bạch với Đức Phật xong bèn cùng kính chấm tay lê phật mà lùi ra tứ thiên vương hỏi phật bây giờ bốn ông thiên vương đồng từ cho ngồi đứng dậy cùng kính chấm tay mà bệnh cùng đức phận rằng Mình đứng thế toàn ngài địa tạng Bồ Tát từ kiếm lâu xa những lại đã phá nguyên rộng lớn như thế tại sao ngày nay mà vẫn độ chưa hình Ngài lại còn phai phát lời nguyện rộng lớn nữa cuối mong Đức Thế Tôn dạy cho chúng con rõ đứng phần ba bốn vị thiên vương rằng hai tay hai tái nay vì muốn được sự lời cho chúng sanh à, về ca ông cùng chúng thiên nhân à, hiện tại và về lại mà nói những sư phương tiện của ngài địa tạng bồ tát ở trong đường sanh tứ nơi diêm phù đề ở ta bà thế giới này khi lòng từ mẫn thương cho ngã mà cứ mơ đồ thỏa tăng ca chúng sanh mang phải tội có bóng ông thiên vương bành rằng vân bàn đức thế tôn chúng con muốn được nghe phương tiền giao hoang cờ vàng ba bóng ông thiên vương rằng từ kiếm lao xa nhận đến ngày nay ngài địa tạng bồ tát đô thoa chúng sanh vẫn còn chưa mãn nguyện ngài thương xót chúng sanh măng tội khổ đời này lời quan sát vô lượng kiếp về sao tội khô cứ lấy dây mãi không dưng vì lẽ đó nên ngài lại phát ra lời trọng nguyện địa tạng bồ tát ở trong cõi diêm phù đề nơi thế giới ta bằng dùng trăm nghìn muôn phương tiền chưa để giáo hóa chúng sanh này bốn ông thiên vương ngài địa tạng bồ tát nếu gặp kẻ sáng hai loài sanh và thời dạy rõ qua bao vi ương lụy đời trước mà phải bị chân yêu nếu âm ghê trô ma cấm thời ngài dạy ro qua báo nghèo khốn khổ sợ nếu gầm kẻ tà dâm thời ngài dạy ro qua báo làm chim xe xe bồ câu yên ương nếu gầm kẻ nói lời thô an thời ngài dạy ra quá bao điên thua kinh chống nhau nêu gầm kẻ hai kinh chê thời ngài dạy ra quá báo không lời miệng lỡ nêu gầm kẻ nóng giận thời ngài dạy ra quá bao thân hình sâu xí tàn tầng nèo ngầm kê bón sáng thời Ngài dạy ra quả báo cầu muốn không đưa toại nguyện Nèo gầm kê buồn lùng săn bắn thời Ngài dạy ra quả báo kinh hải điên cuồng mất mang nè ngậm kê trái nghẹn cha mẹ thời ngày dài ra qua bá trời đấng tru lòng nếu gầm kẻ đôn núi rừng có cây thời ngày dài ra qua bao cuồng mê đến chân nếu cảm chân ghé mê ghé ăn ở động thời ngài dạy ra qua báo tha sanh trở lại hiện đời bị roi vò méo gầm kẻ dùng lưới bắt chim non thời ngày dạy ra quả bao con như chia lìa nếu gầm kế huy ban tham bảo thời ngày dạy ra quả báo đuôi đi cầm ngồng Đều gặm kế kinh che và pháp thời Ngài dạy rõ quả báo mai trong an đạo Đều gặm kẻ làm phá của thượng trụ thời Ngài dạy rõ quả báo ức kim luân hồi nơi địa ngục đều âm kéo nhung người anh thánh tinh và vô bản tăng và thời ngày chạy rõ qua bao ơ mái trong loài chúng sanh yêu gầm kẻ dùng nước sôi hay lửa chém chẳng giết hại sinh vần thời ngài dài ra quá ba phai lương hồi thường mang lớn nhau nêu gầm kề pha giới phàm trai thời ngài dài ra qua bao cầm tu đôi càng nếu gầm kề phụng phi pha toàn thua cái một cách phi linh thời ngày dạy ra qua báo tiêu dùng thiếu hụt nêu gầm kẻ tao ta kêu màn công cao thời ngày dạy ra qua báo hẹn hà bị người sai kiên nêu gầm kẻ đâm trọng gây gỗ thời ngày dạy ra qua báo không lưới hay trăm lưới nghèo gặm kê tà kiến mê tinh thời ngày dài ra qua báo thọ sanh vào chôn héo lăng nhưng chúng sinh trong coi diêm phù đề từ nơi thân cầu y tạo a kênh qua trăm nghìn muôn sự bao ứng như thế này chỉ nói sơ lượng đó thôi nhưng nghiệp cảm sai khác của chúng sanh trong chốn nhiễm phù đề như thế địa tạng bồ tát dùng trăm nghìn phương chương để giáo hóa đó những chúng sanh ấy trước phải chiều nay can quà bao như thế Sao lại đo vào địa ngục trải qua nhiều kiếp không lúc nào thoa khói Vì thế nên các ông là bừng hồ về người cùng bao trở coi nước chớ đê Những nghiệp trường đó nó làm mê hoặc chúng sanh Bồn ông thiên vương nghe xong rơi lệ thang thở chăm tay lễ phần mà lùi ra kinh địa tạng bồ tát bốn nguyện quyển thường hết bốn nguyện địa tạng đao lời thiên cung Thần thông hiện hóa đồ quận mong đời ngũ trừa khó thông chúng sanh càng cường hàm vui khổ vô cùng Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô thường trụ thập phương Phật Nam mô Thương Chúa Tam Phương Phật Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Nam mô Đại Nguyện Địa Tạng Bồ Tát Kinh Địa Tạng Bồ Tát Bồ đó ngài phó hiền bồ tát thưa cùng ngài địa tạng bồ tát rằng thưa nhân giả xin ngài vì trời đồng ban bồ và thân cả chúng sanh ở hiện tại cùng vị lai mà nói danh hiệu của những địa ngục cho thọ báo của hạng chúng sanh đều tên là canh thiên lại có địa ngục tên là tỏa thủ lại có địa ngục tên là tiêu tướng lại có địa ngục tên là đạm nhãn lại có địa ngục tên là thiên hoàng lại có địa ngục tên là trắng thời có địa ngục tên là đã sang ngài địa tạng bồ tánh về thế chúng sanh chớ khinh địa quay nhỏ mà cho là không tội sau khi trên đều có quả báo giàu đến mãi mung đều vì thần như cha với con mỗi người cũng theo nghiệp của mình mà đi kháng đường giàu cho có gặp nhau cũng chẳng bằng lòng chịu khổ thay nhau này tôi nước ngoài lần của đưa phân mà nói sơ lược những sự tội bao nơi địa tạm nghe lời đó ngài phổ hiền bồ tát đam rằng giàu từ lâu tôi đã rõ tội báo nơi ba đường án đào rồi nhưng tôi muốn nhân giá nó Chúng sanh có tâm hành á trong đời mà pháp sau này nghe đường lời dạy của dân gia mà biết quy hướng về giáo pháp của phật rồi báo trong điện ngục ngài địa tạng bồ tát nói rằng thưa nhân gia những sự tội báo trong chốn địa ngục như vậy hoan có địa ngục kêu lưỡi người tội ra mà cho trao cài trên đó hoặc có địa ngục mỗi tim người tội để cho quý nhà xoa ăn hoàng có địa ngục và châu sôi sùng sục nấu thân người tội Hoàng có địa ngục đó con đồng cháy đó rồi bắn người tôi ôm lấy hoang có địa ngục từng bừng lửa lớn bay tắm vào người tôi hoảng có địa ngục toàn ca thuần là băng giá hoàng có địa ngục đầy vô hàng đồ phân tiêu hoàng